Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn. Dù là tiện nghi giản đơn nhất cũng tạo nên những ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống. Với thiết kế tinh tế cùng công suất vượt trội, chọn A.O. Smith để tận hưởng chất lượng sống hoàn hảo. Máy lọc nước A.O. Smith, chọn ít, lọc nhiều.